Xin chào các bạn, hôm nay là Chủ nhật, mình ờ, đi chợ hàng à, Đây là cổng vào khu bán chó mèo à, gia cầm ở chợ hàng Các bạn thấy là sáng nay trời mưa ấy, thì à, ướt một chút thôi nhưng mà cũng rất là đông người đi à, đến chợ hàng Phần đông thì đến để mua, đến để xem và đến để ngắm chợ hàng đây là khu bán chó mèo các bạn ạ thường thì những người mà bán nho lẻ thường bán ở ngoài cổng chợ còn trong khu vực này thì buôn chó mèo chuyên nghiệp hôm nào thì cũng ờ, mình đi chợ thì cũng thấy những người bán hàng những người bán chó mèo ở đây là đường chuyên nghiệp ở đây thì có đủ các loại chó mèo các bạn từ ờ, chó kiến này hay chó bọ rồi những loài chó cao cấp hơn ví dụ phốc bồ này ví dụ như sóc phốc ờ, sóc này ừ, phốc hiêu vân vân đấy rất là nhiều loại mèo ba tư nhiều lắm cách mua bán ở đây thì cũng ờ, rất là nhiều đa dạng các bạn nhé ờ, nếu như mà chúng ta không quen nên lần đầu tiên đến đây thì cũng rất là dễ bị lừa lắm có nhiều cái chiêu trò mà người bán hàng đây áp dụng ví dụ như là cách thứ nhất là à, gọi cò mồi chúng ta đến mua có một người mà đến cũng cùng trả giá chúng ta có mồi Đấy, để giá nó cao lên sau khi nữa là nếu bán được hàng ấy thì lại à, người, người bán hàng ấy lại cho có mồi ờ, mấy chục một trăm Đấy. cách thứ hai là người ta làm đẹp cho con giống nếu như cây hài sau này tí nữa các bạn sẽ theo dõi cái video của mình ấy ở cuối sẽ thấy là uh, những con chó mèo nó bị ướt hoặc là nông xấu xí xù xì chẳng hạn thì người ta trải chuốt nhìn rất là đẹp rồi những con mà nếu như mà chúng ta nuôi chó mèo tinh ấy chúng ta để ý ấy, những con mà nó nó nó hơi cơ kiểu nó gật cưỡng ấy chúng ta mua về rất dễ bị chết khó chăm lắm thường chó bị bệnh nhưng mà người ta người ta mông má vào nhìn rất đẹp luôn nhìn rất là yêu luôn những, con chó mèo này này bạn nhìn thấy không nó sao chúng ta phải thấy là nó nông ờ, nó rất là mượt nhưng mà nếu mà để ý ra thì ờ, có một số con tại sao mà nó cứ nằm cược như thế Đây, ờ, các bạn nhìn trên đàn chó này chưa rất đẹp chưa con nào con đấy mượt mà nông rất là mượt luôn này đây một con này đang được mông má này các bạn thấy không cái thước và cái nhìn long lanh luôn

còn đây đây là giống chó rất là đặc biệt các bạn thấy tai nó cũng vảnh lên này được chưa tuy nhiên các bạn xem hết video nhé hết đoạn này nhé chúng ta thấy là một nghệ thuật bán hàng nữa đấy đấy các bạn nhìn chưa chờ xíu nhé các bạn cứ theo dõi tiếp nhé các bạn sẽ thấy ai cứ nó nó Sao nó dòng thẳng Đúng rồi, nó

triệu tám con này ở trong chỗ tây lần ừ, là chỗ đức cái này là ép mấy là con có chuẩn luôn đấy ạ là cô ép nào bố mẹ chuẩn con tố con đấy luôn đấy ạ người ta bán số năm lúa bốn năm triệu một con nếu này em đi lễ vàng em bán hết luôn đi bốn năm triệu nó giấy tờ này đủ đã bảo lúa trước là làm được giấy rồi bán bốn năm triệu một con nhưng mà lúa này em không làm giấy nữa đây này có giấy phải là năm triệu bảy triệu anh đưa triệu tư em làm giấy cho làm em hứa luôn là đúng tuần là đến nhà em đến nhà em đúng anh chọn nào đúng đưa triệu tư đấy dạ. khách hàng cần gì là đáp ứng được hết này ơi nó bán chó người ta làm giấy làm làm giấy đừng quay anh quay mấy con chó đâu vâng đừng quay mặt người anh chọn con nào đưa thêm triệu tư em làm giấy luôn em muốn bán này để cho nhanh thôi không làm giấy thật sự đấy em không làm giấy đấy hôm thích giấy em đưa đúng triệu tư đây về nhà em em hứa đúng một tuần 6 ngày có giấy mua không giấy để cho nó rẻ mua giấy để về làm gì giấy vứt đi làm cái gì mua nhiều số làm gì chỉ mua một con thôi đấy nhà vừa cho mình vừa cho hai sự không chọn mua chó cho bán cho con bảo chơi được chiều rưỡi không nói bác chưa có này luôn nói thật là đã khi ngồi ra rồi năm bán thế là vẫn năm chục không bao giờ bán con chó này chuyển thành rồi ai xanh mười ba rồi mày mang đi ông về biết tao phạt ngược lại nó cũng bắt được mày bắt cho tao là mua mười hai đứa một con các cái tao cũng mua mở hàng nhưng mày mua năm một đây ngày xưa mấy triệu một con sapphire này bây giờ rẻ nhỉ đây mình quay lại khu vực cổng chợ này thì khu vực này chúng ta thấy là con chó mèo thì được bày bán rất đơn sơ này thôi À, có thể là những người mà người ta nuôi và người ta à? khi mà người ta không không có nhu cầu nuôi thích nuôi mà hoặc điều kiện không có ờ, không không cho phép để nuôi nữa thì người ta đem đây người ta bán ví dụ như những cái tổ chó mèo nhỏ nhỏ thôi mua ngoài này thường giá nó rẻ hơn dễ chịu hơn nếu mua trong kia thì ờ, người ta đã đi buôn rồi thì giá nó sẽ cao hơn bao nhiêu tiền mèo bao nhiêu tiền mèo à bao nhiêu tiền mèo ba tuần đều đều mấy trăm nghìn đấy Ôi trời bóc mua nhiều thế Dạ là cô Dạ bán hàng Dạ nó chết đưa về nó không ăn nó cứ chết dần dần nó chết Cứ cho ăn cơm đi cho cơm còn cá còn thịt đi còn con cá Nó không ăn anh ơi anh thấy nó không ăn một buổi nhá anh mua cứ thuốc ờ, thú y về hoặc một ốm này anh tiêm cho nó không còn tiêm ông cứ không cho ăn cát bà này không biết gì bé là con thái bao tiền cho này con này bốn trăm này mèo bắt sai của cháu mà anh nhìn này bốn trăm bốn trăm không mèo ta đã hai trăm rồi mèo của cháu đẹp như thế này mà bà nhìn mắt kìa nhìn chưa mắt này đây là khu vực sâu trong bên chợ nhé sâu trong cái khu vực bán này thì những cái con chó mèo đây rất là đẹp rất là xinh rất là khỏe nhưng giá hơi cao một chút à, những em chó mèo đây có thể được uh, nuôi và nhân giống hoặc là cũng có thể người ta uh, buôn uh, từ nước ngoài về nên thường có thể những cái cửa hàng lớn người ta chuyên buôn và người ta mới bán đẹp trai ấy. đi con đấy đi xem con chó bọ là thật đẹp thôi những cái quần thì những người mặt này nó giống nhưng mà nó lại kiểu như này chỗ này nó mướt chỗ này nó gồ lên mặt con kia chỗ này nó thành ra mà con này nó thôn cơ chứ không phải chó kia mày mua này bác lấy ba triệu tám chó cái này nha Nhà là một tín đồ của chạy hàng Có video gì hay mình sẽ up lên các bạn để à, chú theo dõi ở ờ, một video này thì mình xin ờ, kết thúc tại đây các bạn thấy hay thì cho mình ờ, xin một like và đừng quên đăng ký kênh của mình nhé chúc các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc chào các bạn nhé